Forex là gì? Nếu bạn không muốn mất tiền thì nhất định phải xem video này À Thì uh, trong video này Hoàng sẽ giải thích là Forex kiếm tiền từ đâu Nó có hợp pháp hay không Rồi có kiếm tiền được nhanh chóng hay không Rồi có rủi ro gì hay không Rồi cuối cùng bạn có nên tham gia nó hay không À ok Thì uh, Forex là gì? Nó là viết tắt của cái từ Foreign Exchange có nghĩa là trao đổi tiền tệ ngoại hối ví dụ nhé khi bạn đổi từ đồng tiền quốc gia này sang tiền quốc gia khác thì đó là forex à, ví dụ như ờ, bạn sắp đi Mỹ đi hay là đi Anh đi thì ở Mỹ ở Anh thì mỗi chỗ họ sẽ tiêu một loại đồng tiền khác nhau đúng không ở Mỹ thì tiêu đồng đô la ở Anh thì tiêu đồng bảng nên bạn phải ra những cái nơi mà đổi tiền ở những cái ngân hàng á, được cho phép thì lúc đó bạn ví dụ bạn đổi 23 triệu 500 nghìn lấy 1 nghìn đô la Mỹ thì đó là bạn trao đổi ngoại hối vì đó ví dụ vậy mình đổi 23 triệu lấy bao nhiêu đồng bảng đó thì đó là mình trao đổi ngoại hối vậy những những cái loại hình những cái người nào hay những cái đơn vị nào sẽ tham gia thị trường forex thì có cực kỳ nhiều luôn gọi là từ chính phủ này chính phủ là những cái đơn vị mà họ tham gia tích cực nhất họ làm gì trong đó khi mà họ nhận tiền vay từ nước ngoài nè thì nó nó sẽ là cái đồng tiền của cái nước đó nó sẽ là cái đồng ngoại tệ của nước đó và họ sẽ cần đổi nó sang cái đồng nội tệ ví dụ như Việt Nam mình mình nhận tiền vay như kiểu viện trợ y, y, viện trợ gì đó hay là viện trợ không hoàn lại các thể loại đó thì mình sẽ cần quy đổi sang cái đồng Việt Nam của mình để mình tiêu đó xong rồi khi mà mình thu thuế vào hay là thuế từ doanh nghiệp thuế cá nhân các loại và mình lại phải đổi ngược lại sang cái đồng tiền của nước họ để mình trả cho họ tiếp theo à chính phủ ở đến ngân hàng họ sẽ cần để chuyển cho khách hàng đổi cho khách hàng trong nước nè hay là đổi cho chuyển tiền quốc tế đó rồi doanh nghiệp nữa từ lớn tới nhỏ doanh nghiệp cũng gọi là khi mà mua nguyên vật liệu của nước ngoài đi hay là làm làm ăn với nước ngoài thì cũng cần gọi là ngoại tệ để mà mua bán trao đổi cần cái đồng tiền của cái nước đó để mà mình mua bán trao đổi và ngay cả như là nhà những người cá nhân như mình thì cũng có lúc mình sẽ cần đổi sang cái đồng tiền của nước đó để mình đi du lịch hay là đi học hay là đi chơi ở những cái nước đó thì nó có những cái quy định là cá nhân thì được đổi tối đa bao nhiêu bao nhiêu tiền chỉ được cầm tối đa bao nhiêu tiền đi thì nó có những cái quy định đó rồi ngoài ra còn những, cái tích chữ tích chữ để tránh lạm phát hoặc là gọi là có những cái quỹ họ phân bổ ra các loại tiền khác nhau để họ đảm bảo một cái câu chuyện là đảm bảo an toàn cho cái đồng vốn của họ khi mà bị có cái biến động gì đó tỷ giá nó thay đổi thì họ có nhiều cái loại tiền tệ để họ giữ cân bằng cái tài sản của họ tóm lại tóm lại khi mà mình cứ gọi là sao ta cứ giao thương quốc tế cái gì mà dính tới toàn cầu là chắc chắn dính tới gọi là forex dính tới trao đổi tiền tệ ha rồi vậy ờ, cái tỷ giá forex nó biến đổi tại sao nó lại biến đổi nó biến đổi vì đâu thì giống như bản chất của tất cả những cái kia giống như là vàng giống như là cổ phiếu giống như là bitcoin thì forex nó cũng biến động theo cái gọi là cung cầu bản chất mọi thứ nó quy về cung cầu hết ha đồng tiền nước nào mạnh nền kinh tế của nước nào phát triển hơn nhiều người muốn sở hữu hơn nhiều người muốn tích trữ cái đồng tiền đó hơn thì tỷ giá nó tăng rồi còn nếu mà nước nào mà họ in nhiều tiền và lạm phát của họ cao đồng tiền của họ mất giá thì cái tỷ giá của cái đồng tiền đó nó sẽ giảm và cũng có cũng có những trường hợp như là chính phủ họ tìm cách can thiệp vào cái sự biến đổi tỷ giá đó bằng cách là họ quy định cái tỷ giá cố định trong cả nước ví dụ như Việt Nam mình á, quy định tỷ giá tối cố định của mình là hai mươi mấy ngàn đó nhưng nhưng bạn phải hiểu một điều này nè cái việc quy định như vậy nó chỉ tránh cái việc mà lộn xộn thôi chứ còn cái bản chất của tỷ giá nó vẫn phải theo cung cầu nó không thể nào mình muốn làm gì thì làm được à, ví dụ nhá bây giờ tự nhiên ngân hàng nhà nước mình lại công bố tỷ giá là một đô bằng một nghìn đồng Việt Nam một đô chỉ bằng một nghìn đồng Việt Nam thôi thì bạn nghĩ xem có cái nước nào hay có cái đơn vị nào nó chịu giao dịch với đồng tiền Việt Nam không? chắc chắn là không đúng không chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó đó là cái ví dụ cơ bản nhất về cái tại sao cái tỷ giá forex nó biến đổi nó biến đổi là vì đâu vậy nhá bây giờ bây giờ như thế này nè uh, ờ, cái tỷ giá forex nó được diễn biến như thế nào nó được diễn biến như thế nào thì ví dụ nhá như bạn nhìn ở đây này nó trông như thế này ha là ví dụ như là mình sẽ có một dãy là EUR USD là bằng 1,1134 hoặc là USD CHF bằng 0,9492 thì trong đó ba ký tự đầu là một loại tiền tệ khác là như kiểu cái đó là ba ký tự đầu EUR là đồng euro còn ba ký tự sau là một loại khác và nó ghép thành một cặp và phía sau là tỷ giá tỷ giá của euro so với USD là 1,1134 đó tức là có nghĩa là một đồng euro thì đổi được 1,11 đồng đô la Mỹ à rồi vậy cái những cái ký hiệu tiền tệ phổ biến là những cái nào thì bạn có thể thấy là nó sẽ có những cái gọi là như kiểu là EUR nè là đồng euro những cái đồng mà phổ biến nhất rồi USD USD thì, thì chắc không ai không biết đúng không rồi tiếp GBP là đồng bảng rồi đây nè một loạt ha một loạt những cái đồng ở đây như kiểu đồng yên nhật đồng phân thụy sĩ đồng đô la úc đồng đô la canada rồi đồng rúp của nga hay là đồng rand của nam phi đó vậy bây giờ cái câu hỏi bạn sẽ có thắc mắc câu hỏi là ủa sao lại tiền nó lại đi thành một cặp ta tại sao tiền nó lại đi thành một cặp mà nó không phải là lẻ nó không phải là ủa nó một đồng một đồng một đồng thôi mà lại nó phải đi thành một cặp bây giờ nhé ví dụ nhé ví dụ hằng bình thường mình đi siêu thị thì mình mua hàng thì mình sẽ mua bằng gì mình sẽ mua bằng gì mình sẽ mua bằng tiền đúng không vậy bây giờ nhé nếu mà mình đi mua tiền mình đi mua tiền thì mình mua bằng cái gì bây giờ mình mua tiền thì mình đơn giản thôi mình dùng một cái đồng tiền khác để mình mua cái đồng tiền kia và đó đã là trao đổi ngoại hối á thì mình sẽ luôn gọi là phải hai đồng ví dụ đồng này để mua sang đồng kia cơ bản là như vậy bởi vậy nên nó mới phải đi theo cặp nếu mà bây giờ nhé nếu mà mình hỏi tự nhiên hôm nay hỏi euro có giá bao nhiêu thì nó sẽ là rất là kỳ cục vì mình sao mình phải hỏi euro bằng bao nhiêu đô hay bằng bao nhiêu bảng hay bằng bao nhiêu Việt Nam đồng thì nó mới là câu hỏi đúng tại vì so sánh mình phải so sánh nó với một cái gì đó chứ không thể nào hỏi có mình nó thì không thể so sánh được với ai bạn hiểu không ví dụ như là tỷ giá Việt Nam đồng là bằng bao nhiêu so với đô la thì là um, 23.500 đồng thì được một đô đó ok nếu đây là lần tiên bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất nha rồi cái câu hỏi tiếp theo này vậy làm sao kiếm tiền từ forex đây là câu hỏi nhiều người quan tâm đúng không khi mà tỷ giá nó lên xuống nhá nếu cái gì mà có biến đổi lên xuống thì người ta đều nghĩ ra cách giao dịch để mà kiếm được tiền từ nó ví dụ ví dụ hôm nay bạn đổi 23 triệu lấy 1.000 đô và một thời gian sau cái tỷ giá đô lên bạn đổi ngược lại từ 1.000 đô thành 24 triệu tức là theo như lý thuyết là mình lời một triệu đúng không theo như lý thuyết là mình lời một triệu nhưng mà nhưng mà cái trên thực tế cái việc mà mình gọi là mình mang hai mươi mấy triệu ra mình ra quầy đổi tiền mình mua thì phí nó rất là lớn và cái lời lãi nó sẽ không đáng kể với con số đó và nó còn rất là bất tiện nữa khi mà mình cầm một cục tiền đi chẳng lẽ mình cứ mỗi lần mình gọi là cầm mấy trăm triệu đi mình mua lấy một bao đô la về xong rồi vài tuần vài tháng sau mình lại vác cái bao đô la đó mình đi đúng không thì nó rất là rất là bất tiện nên mới phát sinh ra một cái phát sinh ra một cái gọi là công ty môi giới gọi là broker đó họ cung cấp cái dịch vụ gọi là trade forex online và gọi là có hỗ trợ rất nhiều gọi là công cụ đòn bẩy rồi các thứ nhưng mà bình tĩnh bình tĩnh mình sẽ đào sâu thêm vào cái đó nghe thì có vẻ hấp dẫn đúng không nghe thì có vẻ hấp dẫn có vẻ ở sao thấy nếu mà giao dịch tiền thật thì thấy nó bất tiện nhưng mà bây giờ giao dịch online thì sao đúng không online thì nó sẽ tốt hơn rồi vậy giao dịch forex có hợp pháp không giao dịch forex có hợp pháp không nếu bạn đổi tiền tại đúng nơi được cấp phép với đúng cái số lượng quy định thì nó là hợp pháp còn nếu mà mình đổi cái số tiền đó gọi là sai nơi quy định thì nó là phạm pháp còn việc mình chơi forex thông qua gọi là môi giới quốc tế thì hiện tại ở nước mình là chưa có luật chưa có luật điều chỉnh và nhiều người nói chơi forex mua bán ngoại tệ là bất hợp pháp cũng chưa hẳn đúng à, cũng chưa hẳn là chính xác vì sao vì cái việc bản chất á, mình chơi forex là mình giao dịch tỷ giá forex thôi chứ không phải là mình mua bán các đồng tiền thật sự mình chỉ giao dịch trên cái tỷ giá thay đổi của nó thôi ví dụ như khi mình mua euro trên đó mình có mình có lời khi nó tăng mình lỗ khi nó giảm nhưng mà cuối cùng thì mình cũng phải đóng lệnh để chốt các số tiền lời số tiền lỗ và mình không bao giờ mình lấy được cái số euro đó về mà mình chỉ có thể là mình nạp vào bao nhiêu tiền cuối cùng mình nếu mà mình may mình không bị cháy tài khoản thì mình rút được cái số tiền đó ra còn nếu mình cháy tài khoản thì coi như mất à rồi vậy á, thì cái việc mà chơi forex á, nó sẽ được xếp vào nhóm gọi là giao dịch hợp đồng chênh lệch giao dịch hợp đồng chênh lệch gọi là CFD chứ không hẳn là giao dịch tiền tệ à. vậy bây giờ ok bây giờ sẽ có sẽ có bạn bắt đầu thắc mắc của sao nghe tới bây giờ lại nghe CFD là cái gì CFD là một cái hình thức giao dịch khác mà ở Việt Nam mình vẫn chưa phổ biến nhưng mà ở nước ngoài nó cực kỳ phổ biến à, nó nhá bạn có thể lên google bạn tra nó tóm lại là gọi là CFD là hợp đồng chênh lệch nó là cái hợp đồng giữa hai bên mua bán mà sẽ thanh toán cái khoản chênh lệch giữa giá mở và giá đóng đó ví dụ đi ví dụ cổ phiếu Apple có giá 100 đô khi mình mua hợp đồng CFD 1.000 cổ phiếu Apple nếu sau này giá nó lên 105 đô thì cái số tiền tranh lệch này sẽ được trả cho người mua 5.000 5.000 đô tiền tranh lệch còn nếu mà giá nó rớt xuống 95 đô thì người bán sẽ được hưởng cái gọi là 5.000 đô đó từ người mua đó và là cái gọi là CFD và nó không đồng nghĩa với việc phải trao đổi cổ phiếu thật à, nó chỉ là mua bán gọi là hợp đồng thôi nhưng mà bạn hãy nhớ nhé bây giờ quay lại câu chuyện forex của mình quay lại câu chuyện forex của mình khi mà chưa có luật thì có nghĩa là mình cũng chưa được hợp thức hóa và nếu bạn muốn tham gia cái trò chơi này thì đặc biệt là bạn phải chấp nhận rủi ro rủi ro của nó cao hơn chứng khoán rủi ro của nó là mất hết số tiền bạn đang có à, và nhà nước Việt Nam không bảo vệ quyền lợi cho mình và có điều là Hoàng cũng chưa thấy ai bị phạt vì chơi Forex cả nhưng nếu mà ý là không bị phạt vì cái số tiền là mình, tiền mình tự mình bỏ ra chứ không phải là tiền mà đi có những hoạt động phạm pháp để có số tiền đó nếu mà bạn muốn trải nghiệm thì hãy chuẩn bị sẵn sàng cho phương án mất hết chỗ tiền đó à đó mình uh, có thể làm những gì mà pháp luật không cấm đó là trong điều luật có quy định thì cái này thì không cấm nhưng mà cũng chưa có luật bảo vệ à, trước khi mà trả lời câu hỏi có nên tham gia hay không thì mình phải lưu ý một số cái sau những cái sai lầm thường gặp những cái sai lầm mà mọi người thường gặp ở forex bạn phải để ý điều này thứ nhất nếu nếu như mà bạn đang là một người đang lỗ ở chứng khoán và muốn thử sức sao forex hay là bạn là một người mới tinh vừa mới được mời là forex nó dễ lắm rồi nó có thể kiếm được nhiều tiền lắm mình mở tài khoản demo chơi với tiền giả thật và mình thấy dễ ăn quá dễ chơi dễ trúng thưởng quá thì mình bắt đầu bước chân vào forex nhưng bạn phải nhớ cái này nhớ cái này cực kỳ quan trọng mọi thứ nó đều có nguyên lý nó đều có quy trình nó đều có công thức nó đều có checklist ví dụ nhá nguyên lý nguyên lý là cách nào để chiến thắng ở chứng khoán đó là mình phải chọn được đúng công ty tốt biết đúng thời điểm tham gia thị trường rồi đúng đúng thời điểm mua đúng cơ cấu vốn để đảm bảo rủi ro đúng không rồi quy trình là sao quy trình là mình phải mở tài khoản rồi mình phải nạp tiền vào rồi mình phải bắt đầu mua xong rồi mua bắt đầu bán công thức công thức chọn cổ phiếu công thức chia tiền theo từng giai đoạn công thức lúc nào nên tham gia thị trường lúc nào không nên tham gia thị trường checklist mỗi lần mình muốn mua công ty mình dở ra mình xem công ty này có đáp ứng đủ bao nhiêu yếu tố chưa một hai ba bốn nếu mà đủ hết những yếu tố đó thì check sang checklist thị trường sẽ ngồi sang checklist về cơ cấu tiền là này mua vậy đúng chưa mua lần thứ mấy nếu bạn chưa có những cái đó hãy cẩn thận nếu bạn đang lỗ chứng khoán thì muốn thử sức ở forex thì hãy cẩn thận tại vì forex nó tàn khốc hơn chứng khoán nó mất tiền nhanh hơn chứng khoán và nó có thể mất hết chỗ tiền đó à. tiếp bạn có biết quản trị rủi ro chưa bạn đã bao giờ nghe cái khái niệm quản trị rủi ro chưa hay là bạn đã bao giờ quản trị rủi ro hồi trước bạn đầu tư chứng khoán chưa bạn có bao giờ có mức chốt lời mức cắt lỗ cơ cấu tiền chưa ngay cả khi mà đã chơi cái tài khoản demo thì bạn có quản trị rủi ro không hay là gọi là cứ mỗi lần trích ra đại mua đại bán đại thôi đó là cái cần phải ghi nhớ để tìm hiểu tiếp mình có quản trị được cảm xúc chưa nếu mà với những người mà lỗ ở chứng khoán muốn bước chân sang forex thì lúc ở chứng khoán lúc bị lỗ đó mình có quản trị được cảm xúc của mình không hay là mình bị cuốn theo những thông tin những gọi là tin đồn lên tàu xuống tàu vậy hãy cẩn thận ở à, forex mọi thứ nó diễn biến bên này nó diễn biến nhanh hơn rất nhiều lần à. nếu mà bạn là người mà vừa mới thử tài khoản demo tiền ảo cảm thấy ok dễ chơi bây giờ lên tìm một tí thông tin thì hãy cẩn thận vì tiền ảo mình không bị tác động bởi cảm xúc nhưng với tiền thật thì cảm xúc tác động cực kỳ khác khác rất nhiều à tiếp bạn có kế hoạch chưa bước chân vào có một kế hoạch chính xác là mình sẽ làm gì làm gì mình sẽ tham gia lúc nào mình sẽ mua bán như thế nào bao nhiêu lời thì chốt bao nhiêu lỗ thì cắt bao nhiêu lần lỗ lỗ bao nhiêu phần trăm thì nghỉ có hết kế hoạch cái đó chưa rồi chọn cặp tiền tệ nào để giao dịch có hết chưa nếu mà mình chưa có một kế hoạch gì khác chưa có một kế hoạch gì cả thì hãy cẩn thận ha à, thì hãy cẩn thận tại vì nếu mà mình không có kế hoạch thì chắc chắn là mình đang lập kế hoạch cho thất bại à đó vừa rồi là một vài những cái điểm qua về sai lầm ở forex chốt lại vậy mình có nên chơi forex không mình có nên chơi forex không đúng không bạn xem từ đầu đến giờ chỉ muốn gọi là biết là chốt lại bây giờ có nên chơi forex không thì bạn có thể khuyên bạn bằng ý kiến cá nhân là không tốt nhất là đừng tham gia vì sao có những nguyên nhân sau cái gì cũng có lý do của nó ha forex thứ nhất forex là trò chơi có tổng bằng không thậm chí âm luôn có tổng bằng không là sao có nghĩa là những cái thể loại này giao dịch quyền chọn hợp đồng tương lai hay là forex là những cái thứ gọi là trò chơi tổng bằng không zero sum zero sum là sao nó là cơ bản là đánh cược về mức giá tương lai của một mặt hàng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định đánh cược về mức giá tương lai mặt hàng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định và cái cái đó đó nếu mà cái mức giá hàng hóa nó tăng trái với cái kỳ vọng của thị trường thì trong cái khung thời gian đó thì mình kiếm được tiền mình chốt hợp đồng mình kiếm được tiền mình thu về được tiền như vậy khi mình thu được tiền là mình thu của một người khác chịu lỗ người ta lỗ mình lời người ta lỗ mình lời hoặc là mình lỗ người ta kiếm được tiền của mình đó và tại sao lại nói thậm chí là âm luôn tại vì bạn không phải chỉ là giao dịch với cái đối tượng bên kia không mà bạn còn phải trả phí trả phí cho sàn trả phí cho broker môi giới và khi trả phí như vậy thì trên lý thuyết là mọi người sẽ thua dần thua dần thua dần chơi càng lâu thì xác suất thua càng cao đâm ra mới có rất nhiều trường hợp là gọi là cháy tài khoản rồi ha bỏ 1.000 2.000 vào một hai tuần là bay sạch là tại vì vừa tiền phí này vừa mọi thứ nó biến chuyển cực kỳ nhanh nên là mình bị dễ dàng bị thua là như vậy có những cái trò chơi khác là trò chơi tổng dương à, ví dụ như là cổ phiếu chứng khoán hay là quỹ chỉ số của ETF đó rồi thậm chí gọi là coi tiền điện tử cũng là trò chơi tổng dương đó cổ phiếu tại sao chứng khoán tại sao là trò chơi tổng dương tại vì bạn mua cái cổ phiếu đó gọi nó là tượng trưng cho công ty nó tượng trưng cho giá trị công ty và khi công ty làm ăn được nó tăng giá thì là giá trị của nó tăng lên mọi người đều vui vẻ mọi người đều kiếm được tiền nó là trò chơi tổng dương ok cái lý do số 2 tại sao không nên đầu tư forex vì nó sử dụng đòn bẩy rất là nhiều nó sử dụng đòn bẩy cực kỳ lớn tại sao nó lại sử dụng đòn bẩy lớn vì cái tiền tệ biến đổi cái tỷ giá hàng ngày của nó sẽ xích gọi là có một tí nó sẽ xích không phải không mấy nó sẽ xích tới mấy chữ số ở sau dấu thập phân lận nên nếu mà bạn không dùng đòn bẩy thì bạn phải chơi nếu mà bạn chơi tốt bạn chơi giỏi á, thì bạn lãi phải cả năm chắc cũng lắm mua được chai nước à, đâm ra là người ta mới cho bạn sử dụng đòn bẩy đòn bẩy cao gọi là vài trăm hoặc ngàn hàng ngàn lần luôn đòn bẩy lên cả ngàn lần luôn nên cái rủi ro của mình á nó cũng đưa lên cả ngàn lần cả trăm cả ngàn lần theo đó là cái lý do mà tại sao mọi người hay bị cháy tài khoản vâng, bạn cứ tưởng tượng này bên chứng khoán á, mạc zin của mình ở đâu đó 21 oh, ờ, hay là 31 bây giờ qua rồi cái thời mạc zin 11 rồi, tức là bạn 100 triệu bạn được mạc zin thêm 100 triệu nữa đó. hoặc là bạn bây giờ là làm gì có chuyện đó bây giờ là 100 triệu mạc zin được thêm khoảng 50 triệu nữa còn ở đây á 100 đô mạc zin lên 1.000 đô 1.000 đô mạc zin lên 3 4.000 đô thì nó nhân lên đã là lúc cháy á, nó sẽ cháy rất là nhanh và bắt buộc bạn phải nạp thêm tiền vào để bạn giữ vị thế còn không thì là mất không thì là bị bán hết mất tiền đó là cái lý do và nhá kể cho bạn nghe một câu chuyện là hàng có một anh bạn anh gọi là anh gọi cực kỳ có kinh nghiệm đầu tư forex anh gọi là nếu mà người chỉ có nhóm 5% thì anh là lọt top trong 5% đó anh từng kể cho hàng là có rất nhiều những cái đơn vị ở nước ngoài họ vào Việt Nam và họ yêu cầu hợp tác mở gọi là sao ta hợp tác mở mở sàn đó mở sàn và họ sâu ra là những cái thông tin giao dịch mọi thứ là đều nắm được hết à, nói tới đây các bạn hiểu muốn ai lời là muốn ai lỗ là lỗ nên là mọi thứ nó cực kỳ là nguy hiểm nó cực kỳ là không có gì gọi là nếu mà bạn nghe những cái lời đồn thổi những cái lời thuyết phục là anh ơi chơi đi này nọ nó lời dễ lắm nó lời chắc chắn lắm thì bạn hãy nhớ nhé cũng giống như chứng khoán những người môi giới forex cho bạn có hoa hồng khi bạn giao dịch bạn giao dịch càng nhiều họ được hoa hồng càng nhiều bạn lời hay bạn lỗ không quan trọng họ cũng đều có hoa hồng cả à đó là lúc bạn lỗ tài cháy tài khoản thì thôi em xin lỗi thì thôi không nghe điện thoại nữa đó là cái thực tế rất là phũ phàng nên nếu mà mình gọi là mình không có kinh nghiệm mình gọi là mình chưa có đủ kiến thức thì thôi hãy nhẹ nhàng bắt đầu bằng chứng khoán trước à đó là cái lý do mà có cái video này ok nếu mà bạn xem tới đây bạn thấy hữu ích hãy comment xanh để hoàng có thêm động lực và có thắc mắc gì bạn hãy comment ở dưới ờ, à, giúp hoàng chia sẻ video bạn muốn hoàng làm chủ đề gì comment dưới xin chào hẹn gặp lại